Rồi Hello xin chào tất cả anh em Ba miền Bắc Trung Nam nha Thì hôm nay cơ sở Cường Phát Lộc xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của Cường Phát Lộc Đó thì hôm nay Cường làm video gửi tới anh em về cái bộ môn tài xỉu bịp Đó và sẵn tiện đây mình cũng giới thiệu cho anh em xem giới thiệu cho anh em luôn anh em nhiều lúc xem á thì anh em cũng quên mất là anh em hỏi ở bên anh có bán bài không có bán bầu cua không nói thẳng với anh em một cái là anh bên cường đầy đủ cho anh em luôn bài bầu cua tài xỉu lẳng ghẻ máy móc anh em chơi đó thích cái chơi cái gì cứ alo số điện thoại 0898 543 111 lý do tại sao cường làm cái bản như thế này làm cái bản như thế này thì người ta sẽ không ăn cắp cái video của cường được anh em nhớ nha cường làm cái bản như thế này để anh người ta lấy cái video của cường người ta mà xóa số điện thoại cường đi người ta đưa số điện thoại rồi sẽ không có được làm cái bản như thế này thì người ta sẽ không có giả mạo được số điện thoại của cường nếu như anh em quay những cái video bình thường mà không có cái bản như thế này thì ờ, anh em phải cân nhắc lại nha anh em đó để nói thế thôi tại vì nước sông phạm chiến làm ăn mà ai cũng có một cái uh, sở thích ai cũng có một cái uh, ờ, mẹo của người ta nhưng riêng cường nói thẳng với anh em đã đến với cường rồi thì anh em khỏi lo về vấn đề gọi là miêu trò hay trò tiểu gì hết chỉ cần anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 11 Cường sẽ là người tư vấn anh em tiết kiệm số điện thoại đúng không gọi 50 phút tốn 50 ngàn đỡ hơn anh em tốn mười mấy hai chục triệu mà không được cái gì hết đúng không anh em ngại cái gì cái chuyện đó điện 50 phút thôi nó tốn cho anh em chỉ có 50 ngàn tiền cạc là cao rồi đúng không ạ nhưng mà anh em biết được là ờ anh em chơi cái gì muốn cái gì có anh em đi lên ờ nghe này hay hay hay không lên bỏ ra hai ba chục triệu cuối cùng về dục không chơi được mà bị, bị tiền mắc là tặc mang người ta nói rồi tiền mắc là tặc mang ngu thì chịu thôi đúng không cường không thể mà giải quyết được vấn đề đó vì anh em của cường có những anh em á trước đó đã qua kênh bên cường chơi thì à, có chơi xong rồi à, về thắng á, thì im đúng không thua cái là à, nói này nói kia xong cuối cùng đi qua anh kia là lấy lấy xong cuối cùng là bị lừa đó rồi cũng về lại với cường thôi đó cường nói thẳng với anh em là vậy tại sao mà cường nói như vậy tại vì ở đây cường bán đồ cho anh em không phải là cường, uh, cường ăn gì ba đồng ba bạc đó chẳng qua cường cứu anh em thôi nó thẳng là vậy cường cứu anh em thôi đó anh em thua tha thì anh em mới tìm tới đây anh em thua rồi anh em mới tìm tới cường chứ còn nó thẳng ra anh em thắng có bây giờ anh em nhớ đâu đúng không thì bây giờ nói cho anh em vậy thôi còn anh em hiểu được dễ hiểu không hiểu được thì tùy anh em đó thì bây giờ mình uh, giới thiệu sơ về anh em bên cường có cung cấp bài cho anh em nè anh em bài lỗi bài kính bài máy luôn đó bầu cua cũng vậy cung cấp cho em tất cả các loại bầu cua có tan không tan đầy đủ máy móc luôn đó thì bây giờ mình chỉ test anh em chỉ anh em cái là cái kính nắp chồng chuyên dụng đánh về nắp tài xỉu và kèo bầu cua luôn đánh về chuyên nắp đỏ nha những cái nắp đỏ như thế này anh em quấn kính này thì khỏi chê luôn đó thì kính này như thế nào thì cần giới thiệu sơ như thế này kính là có hai cái mắt này đó với lại ờ, một cái bộ này để anh em mang đi trên sòng đó, mang cho gọn anh em hiểu không bỏ cái kính này vô đây mang cho gọn đây cây gấp đây là cây gấp kính nha đó và đây là cái nước bảo quản của kính vậy thôi đó sơ vậy thôi anh em uh, sẽ hiểu à liên hệ số điện thoại 0898 5311 sẽ hiểu còn bây giờ tôi sẽ test cho anh em xem luôn và cường đã đeo vào một bộ trước sản phẩm đó rồi và cường sẽ test cho anh em xem luôn anh em nha còn cái chuyện tôi nói này anh em sợ nắp có tan hay là nắp camera gì đó cường nó khẳng định với em là cường không cần phải giải thích cũng không cần test cho anh em làm gì đó vì đây cường bán thằng thật còn không phải là ờ màu mè test qua 500 nước muối rất thời gian rất mệt cường không thích gì đó làm ăn rẹt rẹt phát một là xong không có thích mà ờ, dòng do tâm quốc mệt lắm mấy cái thành phần đó cường không, không có chơi đó, anh em nha rồi bây giờ cây này bản năng của cường thấy là cây lục lục là 6 điểm rồi 6 thì quýnh 6 tài anh em nha còn mấy kia mà không thấy thì không biết bây giờ quýnh xấu tài dở đó xỉu xấu là được đúng không xấu tài xấu xỉu bây giờ mình quýnh xấu tài thôi có xấu thì quýnh xấu tài bây giờ không tài thì mình ăn lại cái xấu đúng không bản năng sao thôi đó là bản năng anh em thấy được anh em muốn vậy thôi đúng không rồi chén này bây giờ thấy là nhị nhị tam đó nhị tam hay là ờ, nhị nhị vậy đó thì giờ quýnh nhị tâm xỉu đó cũng ừ, vậy thôi thấy sao cũng vậy thôi nhị tâm xỉu đó nhị tâm xỉu đúng không ăn đủ đúng không mình quýnh là mình nhìn thấy, thấy được cái nào quýnh cái đó còn tại xỉu cho anh em đúng không chứ không thể mà ấy được bản năng tôi cũng vậy thôi thấy mặt quýnh mặt thôi đó ví dụ như giờ cái này lục nhị nè quýnh lục nhị tay đó ra cái nhất kỳ phản thì chịu đó lục nhị tứ phải là cũng lục nhị lục nhị tay ăn đủ đúng không ngoài chén thôi nó khẳng định với anh em là kính này hỗ trợ anh em được 70 phần trăm đó, chơi thì cường nói thẳng luôn rồi không cần tách nắp hay tách hột làm gì đó, tại vì quấn kính mà không liên quan kính này mình nhìn qua nắp thôi không có liên quan tới hột hay nắp cái gì hết đó. như cái này tam nè đó tam à, tam ngủ thì tam ngủ giờ tam ngủ à, tam ngủ tài thôi tám nút rồi tam ngủ tài đúng không những tam ngủ tài ra nhất thua chịu mình thấy tam ngủ tam ngủ tài ăn hai mặt rồi đó tam ngủ nhất xỉu mình quýnh tam ngủ tài mình ăn tam ngủ thôi nhất bỏ đúng không quýnh rạc rạc bên cường làm ăn rất là, uy tín cho anh em luôn đó như cái này bây giờ quấn này nhị tam xỉu đúng không nhị tam là quấn xỉu không có gì đúng không ăn đủ thấy không quấn nhị tam xỉu ăn đủ luôn ăn ăn đẹp luôn hai cái nhị luôn anh em đó đeo kính là cực kỳ cực kỳ hay luôn nha nhưng mà kính này còn nói trước à quên á kính này nói trước là quấn từ ban ngày nha từ 7 giờ sáng đến bốn rưỡi năm giờ chiều là nghỉ được rồi nha anh em tại vì kính là ban đêm nó không có ánh nắng mặt trời là không chơi được à, nói cho anh em trước như vậy là nó hơi bị ờ, khó, khó quýnh thôi đó, nhưng mà quýnh được nha khó quýnh rồi anh em thời điểm quýnh tốt nhất là từ 7 giờ sáng tới 5 giờ chiều là anh em nghĩ là vừa như cái này nè cái lời lục bây giờ lục tài lục xỉu không biết nhưng mà cường theo cường quýnh là lục là lục tài rồi đó. à ngủ tài chứ quên cái này là cái ngủ ngủ tài 5 điểm đó quýnh 5 tài đó, đó phản chịu thôi đúng không năm tam năm tài quýnh ăn cái năm thôi thu cái tài chung cái xỉu rồi ok test sơ cho anh em xem thôi và nhắc lại cho anh em một lần nữa đây là kính áp tròng kính chuyên nắp tài xỉu màu đỏ nắp sơn nắp mũ nắp uh, cống một lít một xị gì đó đó anh em nha đó anh em khu vực miền tây hay quấn cái nắp này đó nó thẳng như này mọi khu vực miền tây là hay chơi nắp này anh em dùng kính họ che luôn còn bên cường cung cấp cho anh em về bầu cua này đây là bầu cua làm chứ không phải là bầu cua chợ nha anh em thích chơi bầu cua chợ tôi sẽ làm bầu cua chợ cho anh em nhưng anh em chơi cái gì anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 111 nhắc lại cho em một lần nữa là cái số điện thoại này là của cường một mình cường xài đó không có ai hết anh em gọi tới là sẽ gặp được đó cường sẽ tư vấn kỹ cho anh em thôi cuối video chúc anh em cái năm 2020 à, và 20 này và chuẩn bị đón cái năm 2021 5 tháng nữa thôi là tới Tết 2021 rồi tranh thủ lấy đi gần Tết rồi không ai gửi hàng được về đâu anh em nha rồi chúc anh em xin chào hẹn anh em gặp lại